đạp sẽ xe lên nhanh đường đi thi bé khỏe bé ngoan đường đi thi bé khỏe bé ngoan mời bạn anh ăn cho Ồ, oh, chúng tôi thích ăn rau Bạn có thích không? Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn giống con ông yêu mật ông, tôi yêu bạn Tôi thích ăn keo ngọt và kem mát lạnh Nhưng tí tôi ăn được nhiều rau cu tôi rất vui vẻ rau tươi xanh rau tươi xanh tôi yêu bạn trong con chuột yêu po mắt tôi yêu bạn tôi thích ăn mứt thơm và dầu tây ngọt nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu tôi rất vui vẻ trầu tươi xanh rau tươi xanh tôi yêu bạn giống con cá yêu mặt nước tôi yêu bạn tôi thích ăn chuối to và sô cô la nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu tôi rất vui vẻ rau tươi xanh rau tươi xanh tôi yêu bạn giống con chim yêu trời xanh Tôi yêu bạn Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu Tôi rất vui vẻ Ô, oh, chúng tôi thích ăn rau Bạn có thích không? Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn giống con ông yêu mật ong, tôi yêu bạn Tôi thích ăn keo ngọt và kem mát lạnh Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ rau tươi xanh rau tươi xanh tôi yêu bạn trong con chuột yêu phò mắt tôi yêu bạn tôi thích ăn mực thơm và dầu tây ngọt nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cô tôi rất vui vẻ Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn giống con cá yêu mặt nước, tôi yêu bạn Tôi thích ăn chuối to và sô cô la Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu, tôi rất vui vẻ Rau tươi xanh, rau tươi xanh, tôi yêu bạn Giống con chim yêu trời xanh Tôi yêu bạn Tôi thích ăn bánh mì và khoai tây chiên Nhưng khi tôi ăn được nhiều rau cu Tôi rất vui vẻ